vùng cao nguyên đất đỏ trong phút này là mừng trong phút này khi chiến tranh còn gãy thêm máu lửa thì mộng mơ xin chào sương xuống lạnh tình càng thiên ngoài kia sương xuống lạnh tình càng thi tha nhiều ta cố vui vì mãi xa cách rồi dù thời gian chẳng